Hello, chào mừng tất cả anh em quay trở lại với kênh uh, Tiến số kèo. Hôm nay Tiến sẽ tiếp tục nhận định uh, phân tích cho anh em trận đấu tại uh, Serie A, cuộc đụng độ giữa Napoli và Lazio ở vòng đấu thứ 25. Thì cái trận đấu này được diễn ra vào lúc 2 giờ 45 phi hôm nay nha anh em. À, và trước khi phân tích cái trận đấu này thì uh, Tiến muốn nhấn mạnh một điều nữa với anh em là những cái anh em nào ấy mà cần tư vấn về các cái mã kèo này rồi về cái cách tạo trang cũng như là muốn vào nhóm để chơi để đầu tư bóng đá một cách hiệu quả nhất à, thì cứ liên hệ cho Tiến qua số Zalo uh, 0963 731 346 và Tiến chỉ muốn nói là tất cả đều là miễn phí nha anh em chứ không phải như nhiều người nhiều cái trang khác cứ phải vào nhóm là phải ờ, thu lọc thu phí tình em và anh em cũng nhớ thêm một việc nữa là hãy bỏ ngay cái suy nghĩ mà mua kèo mua tiếp đi nhá thì bóng đá không có cái kiểu mà mua bán kèo này kia ở đây đâu thì không có ai mà dám đảm bảo ờ, cho anh em ấy là cái mã kèo đó sẽ chắc chắn là sẽ ăn 100% hết nếu như mà nó đã chắc chắn thì nó sẽ tự đầu tư rồi cần gì phải ờ, bán mã kèo cho anh em đúng không đấy cho nên anh em hãy thức tỉnh đi và đừng có tiếp tục đi theo cái con đường à, mua kèo mua tiếp nữa ok thì à, anh em nếu mà cần hỗ trợ à, cái vấn đề gì mà liên quan đến bóng đá ấy, thì cứ liên hệ cho tiến qua số zalo nha à, hoặc là vào cái nhóm vip của tiến để cùng đầu tư một cách hoàn toàn miễn phí và hiệu quả nhất để anh em có thể thu được cái lợi nhuận từ cái bộ môn uh, banh bóng này cũng như là từ chính cái đam mê của anh em ok giờ quay lại trận đấu giữa napoli và lazio thì như anh em đã thấy ấy, thì ờ, ở ờ, top 5 giải đấu hàng đầu châu Âu thì Napoli đang là cái đội bóng mà có cái phong độ ờ, khủng khiếp nhất ở thời điểm hiện tại này đấy thì Napoli đang có được cái chuỗi 7 trận thắng liên tiếp trên mọi đấu, trên mọi đấu trường thì những cái, cái kết quả ấn tượng này này đã giúp cho Napoli dẫn đầu ở uh, Serie A à, và hiện tại ấy thì Napoli cũng đã vừa đặt một chân vào cái vòng tứ kết ở cúp C1 khi mà đội bóng này này vừa đánh bại uh, Frankfurt với tỷ số là 2-0 ở trận lượt đi vòng 1-8 ờ, trên ờ, sân nhà của ờ, Frankfurt. Còn tại Serie A ấy, thì Napoli cũng đang có chuỗi 8 trận thắng liên tiếp này và trong đó thì có đến 6 trận giữ sạch lưới thì một cái đội hình phải nói là vừa công hay mà uh, đấy một cái đội hình phải nói là công thủ toàn diện luôn nha anh em à, và anh em có thể thấy này thì Napoli hiện đã thắng 21 trận trong số 24 ờ, trận đấu ờ, vừa qua tại ờ, giải vô địch quốc gia Ý và Napoli ghi được 58 bàn thắng và chỉ để thủng lưới 15 bàn thôi thì cái chức vô địch của giải đấu cao nhất bóng đá Ý mùa này ấy, thì theo mình thấy là rất khó để thoát khỏi bàn tay của Napoli à, vì hiện tại ấy, với cái khoảng cách là 18 điểm như anh em đã thấy này so với cái đội xếp thứ hai là Inter Milan thì cái vấn đề mà nhiều người quan tâm nhất thì chính là họ sẽ xem như là Napoli sẽ vô địch trước bao nhiêu vòng đấu mà thôi đúng không anh em à, và bầu phi hôm nay thì Napoli sẽ có trận à, tiếp đón Lazio tại vòng 25 à, Serie trên sân nhà thì uh, Lazio hiện tại cũng có phong độ không đến nổi tệ nha anh em uh, thì Lazio đã thắng hai trận gần nhất ở Serie họ đã đánh bại uh, Salernitana này với tỷ số 2-0 này rồi uh, gần nhất là cái chiến thắng 1-0 trước uh, Sampdoria anh em thấy đấy thì tính ra ở ờ, bốn trận gần nhất trên mọi đấu trường thì cái phong độ của thầy trò Mourinho khá là tốt trong thời gian gần đây nha thì trong đó là có 3 chiến thắng một trận hòa và Lazio giữ sạch lưới được ờ, toàn bộ 4 trận này luôn nha anh em đấy và tại ờ, Serie A thì Lazio đã vươn lên được vị trí top 4 trên bảng xếp hạng và với cái khoảng cách với đội xếp thứ 5 là Roma chỉ là một điểm nè và Lazio cũng chỉ hơn cái đội xếp thứ 6 Atalanta với 4 điểm cách biệt mà thôi thì với những cái thông số này thì à, chắc chắn là Lazio sẽ phải cần à, nỗ lực rất là nhiều nếu mà muốn giành cái vé tham dự cúp C1 ở mùa tới nha anh em à, và Lazio bước vào cái trận đối đầu này với uh, một cái hàng thủ đang được coi là cái điểm tựa cho Lazio uh, để có hy vọng có điểm trên cái sân của Napoli nha anh em vì cái tỷ lệ mà giữ sạch lưới của thằng uh, Lazio ở Serie A mùa này này thì uh, tương đối tốt khi mà chỉ để, để thủng lưới 19 ờ, lần thôi anh em có thể thấy nè thì cái số lần thủng lưới của Lazio là thích ít thứ hai giải đấu và xếp sau Napoli với ờ, với việc là Napoli chỉ thủng lưới 15 bàn đấy thì một cái hàng thủ vững chắc sẽ giúp cho Lazio tự tin hơn này khi mà phải đối đầu với cái đội bóng mạnh nhất ờ, Serie A ở thời điểm hiện tại đấy và trong cái lịch sử đối đầu thì cái lợi thế hoàn toàn nghiêng về phía đội chủ nhà Napoli khi mà cái đội bóng này toàn thắng 4 trận gặp nhau gần nhất và ghi được đến 11 bàn thắng này và một cái thông số là khá ấn tượng dành cho Napoli và trước khi đến với cái tỷ lệ kèo thì uh, Tiến sẽ cho anh em xem sơ qua về cái đội hình uh, à, ra sân của hai đội nha <coughs> thì Napoli sẽ ra sân với sơ đồ là 4-3-3 bộ ba tấn công của uh, đội bóng này là những cái tên rất là quen thuộc như là Akelia này rồi uh, Lugano và đặc biệt là tiền đạo uh, Victor Osimhen đây thì đây chính là một cái cầu thủ mà đang có phong độ uh, rất là cao ở mùa giải năm nay đấy và đội chủ nhà thì chỉ thiếu vắng mỗi uh, ờ, Barbarori thôi do dính chấn thương uh, và không có sự vắng mặt đáng tiếc nào hết còn đội khách Lazio cũng sẽ ra sân với sơ đồ là 433 và cái bộ ba của Lazio là Anderson này rồi uh, Jacaroni cùng với đó là Immobile thì cũng đang có phong độ rất là tốt luôn nha anh em và cái cuộc đấu đối đầu này này chắc chắn sẽ rất là hấp dẫn và có một tin vui cho Lazio là Pedro đã bình phục chấn thương và có thể ra sân ở trận đấu này đấy đấy ok giờ thì tiến sẽ cho anh em ờ, xem sơ qua về cái mã kèo mà nhà cái đã đưa ra ở trận đấu này nè thì ờ, đây anh em có thể thấy này thì trên trang có rất nhiều là cái tỷ lệ kèo cho anh em tha hồ mà lựa chọn luôn đấy từ kèo ờ, Napoli chấp 0.25 này cho đến kèo chấp 1.75 thì đều có hết luôn nha anh em thậm chí là có cả kèo đồng cả trận luôn này đấy và cái ờ, về cái kèo tài xỉu cả chặn cũng vậy từ hai hòa cho đến 3.5 ờ, thì tất cả có rất là nhiều kèo luôn đấy ngoài ra thì còn có kèo ờ, hiệp 1 này rồi kèo thẻ phạt kèo gốc rồi kèo tỷ số nói chung là đủ hết các mã kèo cho anh em lựa chọn thì anh em thấy đấy khi mà anh em chơi báo ngoài qua thầu qua cò thì vừa bị mất like mất phí rồi bị ăn chặn đủ thứ hết đúng không vậy nên mình khuyên anh em cứ tìm một cái trang uy tín mà chơi còn nếu mà anh em không tìm được một cái trang uy tín ấy thì cứ liên hệ cho tiến qua số zalo hoặc là telegram thì uh, tiến sẽ hướng dẫn và chia sẻ cho anh em một cái trang chơi uh, uy tín nhất cũng như là sẽ thêm tất cả anh em vào nhóm để cùng uh, đầu tư này kiếm cơm gạo một cách hiệu quả nhất luôn đấy và mình nhắc lại là tất cả đều là miễn phí nha anh em thì ok với cái tỷ lệ kèo này thì mình sẽ chốt cho anh em ba cái mã kèo để cho anh em tham khảo nha thì uh, đầu tiên là mã kèo uh, Lazio được chấp một hòa cả trận này cùng với đó là mã kèo à, tài thẻ 4.5 cả trận à, và anh em nhớ rằng luôn cái tỷ số là thằng Napoli này nè sẽ thắng với tỷ số 1-0 cùng với đó là tỷ số 1-1 cả trận ok anh em nhớ nhé <clears throat> nói chung là ba mã kèo là vô được chấp một hòa tài thẻ 4.5 cả trận rồi dằn lại thêm cái tỷ số 1-1 cùng với cái tỷ số là Napoli thắng 1-0 ok nếu mà anh em tin tưởng Tiến thì à, cứ vào và Tiến cũng nhắc lại với anh em là những anh em nào mà cần vào nhóm đầu tư một cách hiệu quả nhất cũng như là đang tìm một cái trang chơi uy tín nhất thì cứ liên hệ cho Tiến qua số Zalo 0963 731 346 hoặc là Telegram kèo bóng cao Tiến. À, ok thì Tiến cũng sẽ kết thúc video tại đây. Nếu mà anh em yêu quý Tiến thì hãy thể hiện bằng cách là ấn like cũng như ấn nút đăng ký theo dõi kênh à, để nhận được thông báo khi có video mới nhất từ kênh à, Tiến soi kèo.